Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, chào em trai Em gái giới thiệu đi cưng Chào à, các à, quý vị khán giả đang xem truyền hình Anh Quyền Linh, chị Cát Tường à, Và các anh chị đang có mặt tại trường quay hôm nay Em tên là Hứa Hồng Thắm, năm nay 29 tuổi Sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ Em hiện là nhân viên kế toán cho à, một công ty cổ phần ở Cần Thơ. Rồi em trai. Dạ, xin chào quý vị khán giả, chào uh, anh Quyền Linh, chào Duy Khắc Tường. Rồi. Em tên là Trần Trương Đương Quân, em 30 tuổi. Em hiện đang sinh sống tại uh, thành phố Vĩnh Long. Công việc hiện tại của em là hiện tại em đang công tác tại uh, Ủy ban xã Tân Hội của thành phố Vĩnh Long. Làm em bên công an xã. Rồi. Trên đường về luôn á. Em lên đây lúc nào? Em lên hôm qua. Hôm qua còn bạn gái lên từ Cần Thơ lên lúc nào? dạ em cũng lên uh, ờ, tối qua tối qua trời ơi không chừng hai người gặp tối qua rồi chưa biết á em đi xe gì lên dạ em đi xe kim mã rồi, rồi còn bạn gái xe gì dạ em đi xe thành bưởi xe rồi vậy không không hợp rồi bây giờ em đi về thẳng cần thơ giùm anh luôn nha điểm mạnh điểm yếu của em là gì ờ? em thích nấu ăn thích dọn dẹp nhà cửa tính cũng hiền ngoài ra thì tiếng anh của em cũng khá tốt cho nên là à, nếu mà người thân bạn bè mà muốn đi du lịch nước ngoài á, thì sẽ có em đi cùng thì đỡ rất là nhiều nhược điểm á, thì em thật ra là em hơi cứng nhắc á chị đối phương mà chưa có quen biết lâu mà cũng không biết tính tình á đi ăn chung á thường là em muốn tự trả phần của mình á nếu mà trong buổi gặp đầu tiên mà em thấy không hợp á thì em sẽ không có gặp nữa cũng không nhắn tin luôn chúc em gặp anh này mà em đi xuống luôn là hiểu rồi nha trai em thì uh, thật thà rồi ờ, sống tình cảm quyết đoán trong công việc điểm yếu của em thì em hay ờ, dễ bị mềm lòng sợ ma trời ơi ai sợ ma vậy anh nói anh là công an xã đúng không ạ đúng rồi em dạ mà anh sợ ma sao anh đi tuần được anh ừ. trước đây thì anh gan lắm đi bộ đội xong rồi đi gác đêm là chỗ nào mình cũng đi chứ sau này đọc chuyện ma nhiều cái ờ, thấy mình cũng hơi sợ sợ suy mà nghĩ có gặp con ma lần nào chưa dạ chưa chị ơi à đọc chuyện rồi tưởng tượng là sợ thôi đủ ban đêm dù người ta là cướp cướp cướp công an chạy đó nó trời sợ ma quá trốn vô đâu trời sợ ma quá trốn vô đâu rồi sao dạ cái đó cũng ráng đi chứ anh ráng đi chứ hả dạ. tình trường thì sao Chứ giờ em chưa có bạn trai Hồi 29 tuổi chưa có bạn trai chưa một mối tình nào luôn á hả Dạ Thì dạ chưa hôn chưa nắm tay gì luôn hả Dạ chưa Lý do tại sao em à, lo tập trung phát triển sự nghiệp đó chị à. cho tới một ngày em giật mình em nhìn lại em thấy em dành cả tuổi thanh xuân để làm việc Vậy <laughs> nên em mới đăng ký tham gia chương trình Hôm nay đến đây cố gắng à, giải phóng ế ha cô gái bên kia là chưa Ê, bao giờ quen vậy? ai luôn đó phải không phải cười tươi quá <laughs> nhưng mà tình trường của bạn sao trước đây là có hai mối tình có thầy học sinh học sinh bỏ qua à, đi còn mối tình cách đây là hai năm mấy rồi quen ờ, bạn gái này ờ, nhà ở gần chỗ em làm thì ừ, mà em cũng ít nói chuyện với bạn gái lắm sao vậy? vô nói chuyện ba mẹ thôi gì kỳ vậy thì ờ, thấy bạn vô nói chuyện với ba mẹ thì nghĩ là là đeo ba mẹ là được rồi à. nhưng mà thời gian sau bạn đi lấy chồng lý do là mình không nói chuyện với tuổi tác đồ cũng không hợp rồi như vậy là bên đây cũng à, thuộc nhát gái nha mà mình có tưởng tượng ra cái người yêu lý tưởng của mình là người như thế nào không em em à, thích à, mẫu bạn nam giống nhân vật đại úy Yoshi Jin trong phim hậu vệ mặt trời á chị trời ơi trời ơi em thích là tại vì bạn ấy nam tính với lại có chút chín chắn nhưng mà cũng hài hước mà quan trọng là người tốt bụng xong thích... dông kỳ hả, <laughs> hả? dạ mày cái này cái... dông luôn được không nói chứ đây mặt ờ, hiền từ lắm mặt dễ thương lắm bụng này biết tốt chắc rồi đó mà rồi yêu cầu gì nữa cao từ em trở lên em cao bao nhiêu dạ em cao mét năm tám năm tám mét mấy chắc cũng cỡ đó rồi em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông bạn nam mà nói nhiều quá nói mà không ngừng để lấy hơi anh bạn này có nói đâu thấy không quen người ta nói chuyện với ba má không hả à? được á bạn này ít nói lắm thí dụ giờ à, đưa bạn em quen cô gái này cần thơ nè rồi bạn gái cần thơ xuống thăm em vĩnh long cổ bắt em đưa từ vĩnh long về cần thơ lúc 11 giờ đêm em đi được không được đường nó ma nhiều lắm á <laughs> đâu có gì đâu em thiệt không thiệt anh thấy cô gái dễ thương hiền hậu đó người ta chưa bao giờ có người yêu đó không rồi tôi qua coi coi giờ nếu được thì em muốn chừng nào tiến tới hôn nhân À, chắc khoảng một năm nếu mà hợp nhau Em muốn à, rước ờ, chú rể về Cần Thơ hay là muốn qua Vĩnh Long làm dâu? à, Ba mẹ em thì hy vọng à, kiếm rể Rồi để chị hỏi thử coi Ủa nhưng mà anh này anh đang làm ở công an ở Vĩnh Long rồi sao anh đi được? Vĩnh Long qua Cần Thơ cũng gần chị Ủa giả tỷ bây giờ bên đây người ta muốn bắt rể là được không? Nếu có được chuyện thì em chạy tới chạy lui cũng được chị Ba mẹ em thì không có yêu cầu làm dâu Rồi nhưng mà bây giờ là em có cái cái điều gì mà em không thích ở cái người phụ nữ không? em thì không thích ở bạn nữ là như xăm mình nhuộm tóc rồi ờ, hay nói nhiều ta nhuộm tóc đẹp mà ví dụ không xăm mình thì cũng được đi nhuộm tóc có cái gì đâu <laughs> thì nhuộm tóc thì cũng ờ, ví dụ màu vàng thì hơi hơi được rồi chứ đừng có nhuộm màu đỏ màu xanh kỳ lắm vậy ha chắc lâu quá cũng không có bắt cướp hay gì ha tướng cũng hơi bị xề rồi ha <laughs> có tập thể dục thể thao gì không dạ có em cũng có chạy bộ khỏe rồi đó bây giờ ờ, hôm nay em đi với ai chậm đi với mẹ chào quyền linh chào các tường dạ. dạ. chào <laughs> quý vị khán giả à, mình là mẹ của trung quân à, theo như mẹ thấy thì cháu phía bên đây thì cũng được nhưng mà thì cái đó là tùy con thôi rồi ờ, em gái hả em gái ruột đó, hả dạ anh em thì à, nói chung là cũng à, đạt tiêu chuẩn yêu cầu của chị <laughs> anh em cũng ít nói nhưng mà cũng vui vẻ hiền lành thì phải nói là bao hiền nên chị cứ an tâm em thấy chị dâu tương lai như thế nào dạ thấy chị ờ, cũng ờ, hiền dễ thương nhưng mà chắc cũng hơi khó tính chút đó là ý kiến người thân ha người ta cũng ủng hộ bữa nay em đi với ai Dạ em đi với một ờ, chị đồng nghiệp Dạ chào dạ, chị em xin chào anh Quyền Linh Xin chào chị Cát Tường Em tên là Thu Anh là người đồng nghiệp cũng như là người chị rất thân thiết của bé Thắm Bạn trai ở bên này thì nhận xét về ngoại hình thì bạn có hơi ú ú à, có thể là bù đắp cho em thấm ờ, nhà chị một tí nhưng mà tính tình thì chị thấy ờ, rất là hiền công việc thì ổn định à, chị cũng hy vọng là hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu hơn vâng, chị rồi ú ú về chứ uh, gương mặt à. có hậu á phúc hậu lắm á rồi bây giờ mình mở rào cho đàn trai đàn gái gặp mặt nha mở kéo rào, rào. anh gửi tặng cho em dạ em gửi anh món quà dạ. nói chung là em cũng ờ, đăng ký tham gia chương trình này cũng ờ, gần 2 năm rồi thì ờ, mình đến đây là cũng có cái cái duyên à, anh mong là mình sẽ cho nhau cơ hội trời ơi chưa gì chân cơ hội gì à... phải nói cái gì chứ cô gái ấy chưa bao giờ có người yêu chưa nắm tay người yêu chưa có người con trai nào hung lên má luôn em có hung gái chưa dạ chưa chưa luôn hả dạ. cái gì quen mà không hung chưa nắm tay được quen hai mối tình rồi dạ giờ muốn hôn cô đó không hả để tìm hiểu đi tìm hiểu xong mới hôn hả hôn trước tìm hiểu sao được không mắc <laughs> cỡ rồi bây giờ là mình trò chuyện đàng hoàng mình cảm nhận về nhau trước đi ha em à, cảm nhận thế nào vậy anh là em cũng có hơi bất ngờ em em cũng không có tưởng tượng trước khi mà đi lên truyền hình thì em chưa có tưởng tượng gì về người mà mình có thể gặp hết mà sau khi ờ, nghe những lời mà anh ờ, vừa nói thì em cũng thấy ờ, có phần yên tâm à. anh thì anh thì thì khi mà quen nhau thì anh sẽ thường xuyên mà chỗ Cần Thơ với Vĩnh Long thì nó gần cũng gần nhau đó thì anh sẽ thường xuyên qua thăm em để cho em hiểu hơn về anh thì thì sẽ thường xuyên gặp nhau để ờ, mà mình tìm hiểu nhau anh anh từng anh nhậu mấy lần có từng không nhậu có từng ờ, nhậu một lần hoặc hai lần thôi chứ ủa sao ít vậy anh tại ờ. thường em thấy có mọi người làm công việc thì cũng phải gặp gặp gần gũi với quần chúng cho nên là <laughs> cứ gặp là phải nhậu ừ, <laughs> anh thì ít nhậu lắm dạ anh có hút thuốc không anh không anh không biết hút thuốc vậy anh cảm thấy mình là người có trách nhiệm không anh anh thì anh thấy mình là người có trách nhiệm quyết đoán ví dụ như anh quyết định cái gì à, là anh không có à, suy nghĩ lại à, hối hận làm cái gì mình phải có trách nhiệm anh anh anh thích nữ diễn viên nào giống giống như diễn viên mai phương dạ. cũng giống giống vậy rồi bây giờ hai bạn có muốn quà gì tặng cho nhau cho nó thay đổi không khí cho nó vui lên đi em cũng tặng cho bạn nữ một uh, bài hát hát nhìn bạn nữ hát nha đứng lên có thể lại nắm tay bằng nữ rồi hát cho nó tình cảm nó lên anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em anh không đi tìm người yêu cao quý ngốc ngà lầu cao xé các em ơi lụa là gấm hoa vàng son được nha rồi bạn gái có món quà gì tặng lại bạn trai không dạ hôm nay em cũng hơi đau họng với lại em cũng uh, giọng hát của em thì em cũng không tự tin lắm cho nên là em có thể là muốn minh họa theo bài hát Kiyomi với anh 한눈 팔지마 누가 뭐래도 내꺼 내꺼 다른 여자랑 말도 섞지마 난 니꺼 난 니꺼 새끼손가락 걸고 귀요미 이 떡이는 귀요미 깜빡이 밤은 귀요미 이끼 귀요미 이끼 귀요미 hiểu gì không hiểu gì không vỗ tay em em lại không hiểu mấy cái cái này gì nhưng mà em nghĩ là bạn bạn bạn bạn nữ là đồng ý hẹn hò <laughs> hiểu chỗ nào mà cổ đồng ý hẹn hò hiểu gì ờ, vậy này thì... vậy rồi sao vậy là gì <laughs> đó là cái dấu hiệu ta trong cái bài hát thôi nắm chặt hai tay hai tay nắm đàng hoàng đó bây giờ nhìn thẳng mắt cô ấy đi cảm nhận uh, em thấy về cô gái đối diện như thế nào anh thấy em rất là hiền dễ thương thì anh mong là em hãy cho mình cơ hội để ờ, hẹn hò tìm hiểu nhau hồi đó giờ có bao giờ nắm tay cô gái lần nào chưa mới lần đầu cảm giác như sao lạnh lạnh rồi thấy trong tim mình nói sao hồi hộp em thích không dạ thích <laughs> đứng sát phụ một người con gái nào như vậy chưa có đứng sát rồi mà không có nắm tay không có hôn không có hôn luôn dạ rồi biết hôn không biết chứ chị hùng sao nhà hung cháu hoài à. hung cháu khác trời ơi hung cháu khác hung gái khác <laughs> à, được rồi dễ thương lắm hai bạn uh, coi như uh, chúng tôi đã cũng hai năm rồi đó mọi người biết là hai năm rồi anh đăng ký thì chúng tôi đã tìm rất là nhiều hồ sơ hai cái hồ sơ nó trùng khớp với nhau cỡ tám chín chục phần trăm trở lên thì mới gặp được không biết rằng uh, cô gái thế nào nhưng chàng trai lại thấy thích rồi ha Hãy suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn rồi đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Chính thức nắm tay là bạn trai bạn gái hẹn hò nhau. Ừ. Nụ hôn đầu tiên biết lần cái nụ hôn đầu tiên nó phải cái gì đâu mà giống hửi quá biết không cái tay này dán nhẹ lên nè rồi cái tay bên đây đỡ cái càm nhẹ lên nè ha để cái lỗ mũi vô ha vuốt nhẹ lên đúng rồi cái tay bên kia đỡ cái càm lên đúng rồi nhẹ nhẹ nhàng vô để nguyên để nguyên chưa